bạn trở lại với nhóm review Hôm nay nhóm review giới thiệu với các bạn là ờ, uh, module tạo xung 1 đến 150 kHz Đây như bạn thấy đây, trên tay mình là module uh, Thì ở đây chúng ta có một rác uh, ờ, micro dùng để cấp nguồn cho module Đấy, Các bạn sẽ cấp nguồn 5V DC qua rác micro này Và các bạn có thể cấp nguồn 5V DC qua hai cái cặp ở đây Các bạn thấy đây chúng ta có v in cộng và v in trừ ở đây Ở đây thì chúng ta sẽ có hai kênh phát xung Đấy, Như bạn thấy chúng ta có PVK1 này, một chân đất này, à, PVK2 và một chân đất nữa Đấy. Ở đây chúng ta có một khối led bảy thanh dùng để hiển thị uh, cái thông số cài đặt và hiển thị cái tần số của chúng ta đây chúng ta có ba phím chức năng phím set phím up phím down đây thì sau đây mình sẽ tiến hành cấp nguồn cho module thông qua cổng micro usb đây như bạn thấy sau khi cấp nguồn thì module ra hiện là fa 1 tức là đây sẽ là vào tần số của kênh pvk 1 này Đấy. thì đây mình sẽ nhấn tiếp ở đây các bạn thấy là du 1 tức là điều chỉnh cái độ duty của kênh pvk 1 này đấy xong bạn nhấn nút set tiếp như bạn thấy hiện đây là FA2 thì đây sẽ là tần số hiện tại của kênh PVK2 đấy, sau đấy các bạn nhấn tiếp thì đây là DU2 thì là duty của kênh PVK2 này đấy thì đây mình sẽ tiến hành để các bạn bấm chọn đến FA1 xong để cho nhấp nháy vào đây sẽ vào thông số này thì đây các bạn có thể à, tăng giảm này đấy, tăng giảm tần số ở đây đấy các bạn hãy tăng giảm tần số ở đây à, một cái nữa các bạn chú ý cho mình là khi mà vào FA1 hoặc là vào FA2 thì các bạn nhấn giữ nút set này thì các bạn sẽ thấy ở đây sẽ có một hai cái dấu phẩy ở đây hai dấu chấm ở đây thì nó sẽ sáng lên thì ở đây à, khi mà một dấu phẩy này sáng lên thì các bạn có thể cài mắc là 99,9 nghìn Hz tức là 99,9 kHz đấy thì để mà có thể cài mắc được tần số là 150 kHz thì bạn giữ nút set các bạn thả ra đấy thì các bạn sẽ thấy là chúng ta sẽ có cả ba dấu chấm này sáng lên thì bạn nhấn nút up đây thì ở đây các bạn sẽ có tần số mắc là 150 kHz đấy để quay về cái mà không có dấu chấm nào thì các bạn lại nhấn giữ nút set trong vòng 3 giây các bạn thả tay ra thì đây lại về là chúng ta sẽ lại thấy là không có một cái dấu chấm nào sáng cả thì đây các bạn sẽ lại chỉ có thể cài mắc là 999 hết đây. đầu tiên là vào F31 này đây là 999 các bạn muốn tăng hơn thì các bạn nhấn giữ nút set trong vòng 3 giây các bạn thả tay ra đây thì bạn thấy có một dấu chấm sáng này đấy, các bạn nhấn giữ tiếp trong 3 giây các bạn thả ra Đấy, các bạn thấy chúng ta có cả ba dấu chấm sáng lên thì lúc này các bạn sẽ cài được số mắc là 150 tiếp theo thì đến phần uti Đấy. À, ví dụ như ở đây mình đang để uti là 50 tức là à, nguồn cấp vào của module này là 5V thì khi các bạn để uti là 50 thì cái độ rộng độ rộng của cái sung ở đầu ra sẽ có độ rộng là 2,5V ở đây thì à, mình có sử dụng à, mình sẽ sử dụng đồng hồ để mình à, kiểm tra cái duty này ví dụ ở đây đang là mình đang để ở kênh FA1 và đây là duty 1 thì mình sẽ tiến hành đo cái điện áp ở đây đo điện áp giữa chân PVK1 và chân GND thì các bạn sẽ thấy ở đây nếu mình để duty là 50 thì các bạn sẽ thấy trên đồng hồ nó hiển cho mình là 2,5 volt DC đúng không ạ? Thì sau đó mình sẽ tiến hành à, tăng duty lên. Ví dụ duty là 100 thì các bạn có thể thấy ở đây chúng ta sẽ có biển uh, ờ, độ rộng của của cái xung của chúng ta sẽ là 5 v Đấy tức là biên độ của xung sẽ là 5 v Đấy, cho nên mình giảm xuống ví dụ là 11. Thì đây các bạn có thể thấy là 10% thì chúng ta sẽ có 10% của 5 v là 0,5 v thì đây các bạn có thể thấy đây là 0,5 16 v này 11. Các bạn mình để duty ở đây là 11. Các bạn để quan sát. Đấy à, mình sẽ quay lại để à, kiểm chứng cái việc à, à, đo tần số ở đây bằng đồng hồ luôn thì đây mình sẽ chuyển đồng hồ mình sang tăng đo tần số à, sau đấy mình sẽ cắm vào đây cắm vào chân pp 1 và cắm vào chân đất đây mình sẽ chỉnh qua về fa 1 các bạn thấy ở đây là tần số ở trên module đang hiện là 999 đúng không ạ 999 Hz thì các bạn thấy ở trên à, đồng hồ của mình thì à, hiện là 996,7 Hz đấy các bạn thấy là sai số của chúng ta là không đáng kể đúng không? đây mình sẽ tiến hành à, nhấn giữ nút Z đấy, để chúng ta có thể tăng à, mắc cái tần số lên đây các bạn thấy là đây chúng ta có một trăm phẩy sáng và đây là 99,9 Hz đúng không ạ à, 99,9 kHz đúng không ạ thì đây à, các bạn thấy trên đồng hồ mình đang hiện là 99,37 kHz đấy. tiếp đó mình sẽ nhấn nút giữ nút Z tiếp để chúng ta có thể cài mắc tần số của module này là 150 kHz đây các bạn thấy à, trên module chúng ta đang hiện là 150 kHz ở trên đồng hồ của mình thì hiện là 100 48,6 kHz vâng. với uh, ờ, kênh hai các bạn cũng có uh, sử dụng uh, tương tự như với kênh một ở đây thì mình uh, có chuẩn bị một cái uh, mạch dùng để test module này thì sau đây uh, mình sẽ test module này với uh, cái mạch test này uh, đây đây là mạch test bộ phát xung của mình thì uh, mình sẽ bật nguồn lên này còn đây đây ở đây là test bộ phát xung thì mình sẽ đo đồng thời cả hai kênh luôn các bạn thấy đây là đây là pvk 1 đây là pvk 2 thì sau khi uh, đấy sau này mình cắm bộ phát xung ở đây các bạn thấy đây có chân pvk 1 này, chân GND ở đây Đấy, thì mình sẽ tiến hành cắm vào đây thì các bạn thấy ở đây kênh pvk 1 mình đang để đây là 150 thì đây ờ, bộ đo của mình ờ, đo được là 148,5 thì ờ, mình sẽ tiến hành là sẽ sang kênh pvk 2 đây mình sẽ chuyển sang kênh pvk 2 thì kênh pvk 2 của mình các bạn thấy đây đang là 100 Hz thì mình sẽ tăng lên 410 thì các bạn thấy là trên module LCD mình đang hiện đây là 410 Đấy. còn à, về để test được cái độ duty ở trên à, cái module này thì à, mình sẽ sử dụng hai con led này thì các bạn có thể tăng giảm độ duty và quan sát độ sáng của hai cái led này Đấy, để biết được cái độ duty của nó có tăng giảm không còn nếu muốn biết chính xác hơn thì các bạn cần phải dùng đồng hồ để đo xem là cái độ duty của mình có đúng không Đây như bạn thấy thì ở đây là DU1 của mình các bạn mình đang đẩy duty là 50. Tức là điện áp ra trên con led màu à, xanh dương này sẽ là 2,5V. Thì đây mình sẽ tiến hành à, tăng này, tăng duty à, lên. Thì bạn thấy là độ sáng của con led màu xanh dương nó sẽ thay đổi khi mà mình thay đổi cái độ duty này. Đấy. Như vậy không thì con led sẽ tắt hoàn toàn. Đấy, các bạn phải quan sát độ đây là duty là 100. Thì để chính xác hơn thì các bạn có thể phải dùng đồng hồ để kiểm chứng cái việc duty của chúng ta. Hoặc là các bạn thấy dùng oscillo để kiểm tra. Trên đây là video giới thiệu về module à, tạo xung 1 đến 150 kHz của nhóm review. Với module này thì các bạn có thể à, sử dụng để tạo ra các cái à, bộ dao động. Đấy. Ở đây chúng ta có hai kênh thì các bạn có thể tạo được hai bộ dao động với tần số từ 1 đến 150 kHz với độ chính xác khá là cao. Đấy. Video giới thiệu về module tạo xung của nhóm review này là hết. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.